Sao em không thích mấy loại dầu trị gầu em từng dùng Vì gầu và ngứa vẫn quay trở lại Anh thì chỉ luôn dùng dầu gội Nizoran Khoa học lấy đã tìm ra rằng chính vì nấm Teovande gây ra gầu và ketoconazole trong dầu gội Nizoran sẽ diệt trừ Teovande để giúp ta hết gầu Nhớ theo đúng hướng dẫn sử dụng Dầu gội Nizoran mới trị gầu đúng nguyên nhân Với Nizoran giờ thì em không còn ngứa nữa và cũng chẳng còn gầu <laughs>